Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2021, tức ngày 22 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Thân, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Thân hôm nay là canh dần, giáp dần. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là canh thìn, bính thìn. Một, Tử vi tuổi Tý. Tam hợp mang lại cảm giác muốn kết nối khiến người tuổi Tý độc thân có thể có ý định hàn gắn một mối quan hệ đã không thành nhưng bạn nên cẩn thận, vì đó có thể chỉ là những xúc cảm nhất thời. Đừng nên vì quá cô đơn mà không suy xét kỹ hành động của mình. Chính tài mang lại may mắn cho người tuổi Tý về tiền bạc, nếu có việc gì cần thực hiện thì nên tiến hành trong ngày hôm nay. Vận may về tiền bạc không được lâu, bạn phải chấp cơ hội nhưng cũng đừng vì thế mà tham lam đấy nhé. Ngũ hành tương sinh dự báo sức khỏe của bản mệnh lúc này rất tốt, nhất là những ai đang ốm thì khả năng hồi phục rất nhanh. Hôm nay bạn ăn cũng thấy ngon miệng hơn và bạn ngủ cũng rất ngon. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu. Hình hại vô ơn nhắc nhở người tuổi sửu nên cẩn thận với niềm tin của mình. Bạn có thể tốt với họ nhưng điều ngược lại thì không ai dám chắc chắn. Một số người, đặc biệt là những người thân thiết có thể nói dối bạn. Vì vậy, lời nói dù có mật ngọt đến đâu, bạn vẫn nên tự mình kiểm chứng thông tin người tuổi Sửu cần phải suy nghĩ một cách vô cùng thận trọng về những hành động mà bạn làm ngày hôm nay. Bởi vì kiếp tài thực ra có tác động nhiều hơn là bạn suy nghĩ ban đầu đấy. Khi bạn làm việc cẩn trọng, có đầu có cuối thì bạn sẽ không phải nghĩ ngợi nhiều hơn sau đó. Trong khi bạn nghĩ rằng một điều nào đó đã đi qua, rắc rối nào đó đã được xử lý ổn thỏa thì thực tế không phải như vậy. Dường như ai đó vẫn có những tức giận, bực dọc với bạn mà chưa hóa giải được cảm xúc của họ. Đây là ngày để thẳng thắn đối mặt và tìm cách giải quyết đấy. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, ngọ. 3. Tử vi tuổi dần Nếu việc gì không vừa ý người tuổi dần đừng vội nóng giận làm hỏng mọi việc, nhất là dưới sức ép của lục xung. Bản mệnh có phần thiếu suy nghĩ thấu đáo, nên có thể hành xử sai trong ngày này đấy nhé. Thiên quan nhắc nhở người tuổi dần nên cố gắng sửa chữa một sai lầm nào đó mà bạn từng gây ra trong quá khứ. Trong bạn, những mâu thuẫn, ưu tư nội tâm ngày này khá phức tạp, nhưng đôi khi điều quan trọng chính là học cách tha thứ cho chính mình đầu tiên, bạn nhé. Ngũ hành xung khắc cho thấy quan điểm về tiền bạc của bạn và ai đó trong gia đình có vẻ không giống nhau, điều này có thể gây nên những tranh cãi, những thảo luận căng thẳng ngày hôm nay. Dù gì, thì cũng hãy luôn tôn trọng quan điểm của mọi người thay vì khăng khăng bảo vệ mình nhé. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, 4. Tử vi tuổi mão Đây là một ngày mà người tuổi mão có thể nhận được nhiều lời khuyên, tư vấn từ những người xung quanh. Nhờ chính quan mà bạn nhận ra rằng, quả thực là chúng hữu ích hơn là bạn mừng tượng ban đầu đấy. Hãy cố gắng nhẫn nại để lắng nghe và nghiền ngẫm chúng nhé. Kim, Mộc Xung Khắc dự báo một ngày khá rối bởi với vô số công việc phải giải quyết, vô số người phải tương tác, và cách duy nhất để bạn có thể xử lý tốt tất cả là sự nhẫn nại tối đa. Hãy cố gắng kiểm soát những cảm xúc của mình và tập trung tốt vào công việc mà bạn được giao phó nhé. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày can mậu, ngày can mậu không chỉ bệnh ở bụng. Do đó, bản mệnh không nên tác động lên vị trí này trong ngày này. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, mão. năm, Tử vi tuổi thìn. Hôm nay tam hợp xuất hiện hứa hẹn là một ngày đầy cảm xúc của người tuổi thìn, có thể liên quan đến đời sống tình cảm, công việc hay các khía cạnh riêng tư nào đó. Có vẻ bạn đang để cảm xúc lấn át lý trí khi đưa ra các quyết định quan trọng của ngày này đấy, nên chấn chỉnh lại điều đó nhé. Dù sao hôm nay cũng có sự xuất hiện của Tỷ Kiên, người tuổi thì nên thận trọng một chút khi chia sẻ những thông điệp của mình ngày hôm nay. Có thể dụng ý của bạn không phải là xấu, tuy nhiên đối phương lại có cách suy nghĩ khác, nhất là nếu cách bạn truyền đạt thông điệp có thể chưa thực sự phù hợp. Khéo léo hơn trong ứng xử nhé. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại, quan trọng là bạn có biết để nắm bắt hay không. Cũng có thể là có người cho bạn vay tiền để bạn thoát khỏi rắc rối hiện tại. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn. 6. Tử vi tuổi Tị, Thân tị tương phá, dự báo có thể có điều gì đó đã gây áp lực lên người tuổi Tị ngày hôm nay, tuy nhiên thậm chí bạn không nắm bắt được rõ vấn đề đó là gì. Cách tốt nhất chính là nên chậm lại để suy xét mọi việc và tìm đến sự giúp đỡ. Đừng tự vật lộn nếu như bạn biết rằng điều đó chẳng ích gì. Thiên ấn giúp cho người tuổi tỵ có sáng kiến mới thay đổi dịch vụ hiện tại, mà bạn đang cung cấp lên một tầm cao mới nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn. Nhiều người được làm việc mình thích nên bạn vẫn ham mê làm việc, không có chút áp lực nào dù hôm nay là ngày nghỉ. Hỏa kim xung khắc khiến mối quan hệ của các cặp đôi dễ bị căng thẳng, mâu thuẫn chỉ vì một vấn đề nhỏ. Hãy tôn trọng ý kiến của đối phương, chỉ khi đó bạn mới có cách hành xử phù hợp, thì mới bớt tranh cãi vô lý với một nửa của mình. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu. 7. Tử vi tuổi ngọ Thứ bốn này, một ngày mà nhờ sự chăm sóc, nâng đỡ của chính ấn mà người tuổi ngọ trở nên đầy mơ mộng, lãng đãng, thế nên bạn sẽ khó có thể giải quyết mọi công việc một cách hiệu quả được. Nếu bạn có một quyết định quan trọng nào đó, cần phải đưa ra thì hãy chờ một thời điểm thích hợp hơn nhé. Ngũ hành xung khắc khiến việc giao tiếp của sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, bạn nên để ý nhiều hơn trong việc truyền tải thông tin mới có thể suôn sẻ. Hãy chắc chắn rằng mọi người nắm rõ vấn đề với cách giải thích đơn giản bạn nhé. Theo Hải Thượng Lãn ông ngày 22 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, chấm trích tại vị trí này. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ quý nhân phù trợ, tí, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi Trong khi người tuổi mùi muốn buông quay quen thuộc của đời sống thay đổi đôi chút, thì dưới sức ảnh hưởng của kiếp tài nên những trách nhiệm công việc, những đòi hỏi sẽ thôi thúc bạn không ngừng nghỉ, khiến bạn thậm chí không còn thời gian để thả lòng và thư giãn hay đeo đuổi những mơ ước của mình. Cách tốt nhất là hãy hoàn thành những trách nhiệm được giao đã. Ngũ hành tương sinh giúp bạn có những kế hoạch tài chính phù hợp với hiện tại, nhiều người tiết kiệm được một khoản khá khá, sau một thời gian không ngừng tích lũy từ những khoản nho nhỏ mà vốn trước đây bạn đã từng xem thường. Xem ngày tốt theo nhị thập bát tú, hôm nay bạn nên kiêng cữ những việc như khởi công tạo tác trăm việc đều không may, nhất là xây cất nhà cửa, cưới gà, khai trương, chủ cửa, tháo nước, đào kênh rạch. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất. 9. Tử vi tuổi thân, thực thần mang lại phúc lộc dồi dào cho người tuổi thân trong ngày hôm nay, đó có thể là lộc ăn uống, tiền bạc nữa đấy. Tinh thần đang lạc quan bạn rất thích giao thiệp với mọi người, thế nhưng đừng vì vui mà ai bắt hứa làm gì cũng vội vàng đồng ý. Kim khí vượng là lúc bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, hôm nay là ngày cuối tuần, bạn không nên ôm đùm nhiều công việc quá làm gì. Lúc này bạn cần nạp lại năng lượng để chuẩn bị cho một tuần bận rộn sắp tới.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 Do trước đây hiểu nhầm mà xa mặt, cách lòng suốt thời gian qua. Bản mệnh nên biết rằng tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình, giúp tâm bạn được thành thơi hơn đấy. Ngày mới khởi động khá tích cực, tuy nhiên sau đó, do có một tin không vui do thương quan đưa tới, nên với sự việc diễn ra khiến cho người tuổi dậu bắt đầu có suy nghĩ bi quan. Đừng để chính những cảm xúc thiếu căn cứ ấy tác động đến bạn, và khiến bạn đưa ra các quyết định có phần u ám nhé. Kim khí vượng ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của bản mệnh, bạn làm gì cũng nhanh mệt mỏi hơn, không thể di chuyển đâu xa. Bạn không nên thức quá khuya sẽ khiến bạn nhanh bị kiệt sức. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão. 11. Tử vi tuổi tuất. Tam hội là tín hiệu tích cực khuyến khích người tuổi tuất, nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân, bạn bè của mình trong ngày hôm nay. Hôm nay nếu có điều gì phải đưa ra lựa chọn, thì bạn nên ưu tiên những mối quan hệ thân thiết, gần gũi hơn. Đừng đặt nặng những cảm xúc của mọi người xung quanh hay những lời nói mà bạn nhận được từ họ ngày hôm nay nhé người tuổi Tuất. Do tỷ kiên nên bạn trở nên mong manh, yếu đuối hơn bao giờ hết. Nên tập trung vào công việc của mình, thay vì để những tác động ấy ảnh hưởng quá lớn đến bạn và khiến bạn không thể thoải mái trong những suy nghĩ của chính mình. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, sử Dậu. 12. Tử vi tuổi hợi Thân hợi tương hại khuyên người tuổi hợi hôm nay đừng dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động tương tác bạn bè, điều đó có thể khiến cho bạn không còn phút nào để dành cho chính mình. Bạn còn các kế hoạch, có mục tiêu giang dở và vì thế nên nỗ lực để hoàn tất chúng trước đã nhé. Thiên tài trợ giúp cho người tuổi hợi có nhiều nguồn thu đổ về, nhất là những ai kinh doanh online dễ bán hàng hơn bao giờ hết. Một số người còn được người thân cho tiền,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 thank you